Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người mẹ sao giờ này con mới về ủa sao nay nhà đóng cửa sớm vậy con biết bây giờ mấy giờ chưa thì chín giờ rưỡi 9 giờ mẹ đã đóng cửa rồi mà giờ 9 giờ rưỡi con mới về là sao 9 rưỡi còn sớm mà Luật giới nghiêm mẹ mới đưa ra Đúng 9 giờ là phải về tới nhà Không được nói nhiều nữa Ngày xưa ông ngoại con Đã áp dụng cái luật này đối với mẹ Đúng 6 giờ là phải vô trong nhà Không có bị bước, bước ra ngoài đường Chứ đâu cũng phải như là một con gái bây giờ Đi tới 9 giờ mới về nhà làm sao Thiệt hết sức nói Trời Đâu mất tiêu rồi Thảo Nguyên Con đi đâu rồi vô nhà rồi Ôi trời đất ơi, vô mà không nói cho mẹ biết gì trơn à Làm đứng nói như mặt hùng vậy đó Còn cái con lì này nữa, bực mình ghê vậy đó Mày nói cho tao biết chừng nào mày về tới nhà, hả? Cái gì? Chưa về nữa hả? Tao nói cho mày biết nha Kể từ ngày mai, sau 9 giờ Đứa nào mà không về thì ngủ ngoài đường nghe chưa? Hên quá Còn đúng 2 phút nữa mới tới 9 giờ Là giờ chưa mẹ? Về trước con một phút <laughs> Bon quá ơi Tôi nể bà quá Bà đúng là một người phụ nữ tài ba Chắc có lẽ ngày mai mình tự làm bằng khen Rồi mình đem lên hộ phụ nữ đóng mọc cho con cái quá à, Đúng là luật giới nghiêm của mình thật là hiệu quả Nè, từ từ thôi, chạy té giờ Chết rồi Gì vậy? Mẹ khóa cửa mất tiêu rồi Tại cái xe Hoàng bị hư á Cho nên bây giờ mới về trễ Giờ với Nghiêm nè Trời ai biết đâu nó xui Tắt máy dọc đường giờ đẩy bộ về trễ Chết Nhưng mà Hoàng nói chung Quy á Cũng tại mẹ Quyên á Tự dưng cái dạo này thấy khó khăn lắm Đặt ra giờ giới Nghiêm chi Dạo này mẹ khó lắm Thôi thôi Mà đâu có nghĩ là khó thiệt vậy đâu Thôi gọi điện thoại đi à. Xin lỗi chứ giờ sao về tới đây trước sau gì bị la thà bị la được vô nhà khóa máy rồi khóa máy hả ừ gọi cho bé ly bé ly ơi ờ, không có được đâu bà Ly bây giờ hả bà ngủ rồi tới giấc thứ tám rồi đó kêu bả sức máy mà bả dậy trời đất ơi ý còn cái linh sao thôi kêu bé linh đi linh nó ngủ say lắm với lại mai đi học nữa kêu nó dậy giờ này mở cửa tội nghiệp nó chứ giờ nguyên tính sao thôi được rồi nguyên biết cách rồi bây giờ cái hả Nguyên sẽ ngủ ở đây luôn Ê, ê, ê, nè, nè, nè, cái gì vậy? Không phải, Nguyên sẽ ngủ ở đây nè, Nguyên nằm ở đây Xong mà sáng mai á, lúc mà mẹ Nguyên mở cửa ra Mẹ Nguyên sẽ nhìn xuống đấy, wow, con mình ngủ ở đây tội nghiệp quá <laughs> Nên mẹ Nguyên sẽ ân hận Và từ lúc đấy thì mẹ Nguyên sẽ bỏ luôn cái luật giới nghiêm Thấy Nguyên thông minh đâu Thông minh quá trời <laughs> luôn Trước khi mẹ ra thấy Nguyên là dớt xác đi luôn rồi Mũi nó tha đi đó Trời ơi, thấy không, ở ngoài trời mà Con mũi của nè, đẹp đó à. thấy không con mũi con nào con ấy nè thôi bỏ cách này đi đứng lên nằm ai nằm ngoài đường Vậy chứ giờ sao? Bây giờ đâu có chỗ nào để ngủ đâu Bạn có cách rồi Cách gì? Có một nơi Quyên có thể tá túc được Quang làm gì vậy? À, Hoàng sợ Nguyên lại chỗ ngủ không được Sao Nguyên chưa ngủ nữa? Hoàng á nha Hoàng mà làm gì Nguyên hả Là Nguyên không nhìn mặt Hoàng nữa luôn á Trời ơi Cực chẳng đã mới lên đây ngủ hả Chứ con gái đâu muốn đi ngủ lâm la đâu Rồi ngủ trên giường vậy Rồi ờ, vậy thôi không được á Tôi xuống dưới đất tôi ngủ Ê, Sao Nguyên xuống đất ngủ được Cứng lắm, đau người Đây là cái ranh giới Giữa Nguyên với Hoàng hoàng không được chạm qua cái ranh giới này chỉ cần hoàng đưa cái tay của hoàng qua cái ranh giới này là hả hoàng với nguyên sẽ không bao giờ không bao giờ nói chuyện một lần nữa hoàng biết rồi thôi ngủ đi mà khoan đã gì nữa nguyên còn chuyện này muốn nói hoàng không được còn thức khi mà nguyên đã ngủ rồi hiểu không khó tính công nhận cô hàng xóm này cũng dễ thương lắm chứ bộ con giải thích không giống con. cái gì cái gì mà sao chui vô phòng con trai tôi ngủ là sao rồi không giống cái gì trời má ơi trời tụi con không có gì đâu mới thấy đứa ngủ trên giường đứa ngủ dưới đất làm gì có chuyện gì xảy dạ, ra nó ôm chồng không có chuyện gì xảy ra hả tao tao không nói chuyện với tụi bay nữa tao kêu bà qua ra bà qua má. bà qua là tại mẹ tại mẹ ra tất cả vì đêm hôm mẹ sốt mẹ bệnh mẹ ngủ đồng thời điện thoại của mẹ cũng bị tắt nguồn Cho nên mẹ không biết vợ giấc gì hết Sáng nay giật mình dậy mẹ mới thấy là con chưa có về nhà Mẹ quảng hôn mẹ lên phường Vừa cầm bút đặt vô đơn tìm con Thì... Thì tôi gọi bà chứ ai Biết rồi Con ơi mẹ xin lỗi con nhiều nha con Để cho con phải ngủ lan như vậy á Mẹ cũng thấy xấu hổ lắm Con ơi có phải con lỡ rồi không con lỡ gì mẹ con lỡ tụi con lỡ với nhau rồi phải không con không có không có dạ không có trời ơi mọi người suy nghĩ cái gì vậy tụi con không có gì với nhau hết trong sáng lắm. dạ. con ngủ ở trên này còn dạ. ảnh ngủ ở dưới này dạ đúng rồi dạ cái này cái cái, dạ, cái này cái cái ranh giới nữa dạ đúng rồi dạ mẹ không biết gì hết mẹ chị bị nghỉ con qua bên đây là cũng đã lỡ rồi à. nếu có gì thì chị xui thả thứ nghe chị xui cái gì chị xui ai chị xui với bà nhiên á Mẹ đặt ra cái luật giới nghiêm chi Để tối con về con không có vô nhà được Rồi con phải đi lang ra tùm lum tùm la vậy đó Mai á có anh hàng xóm tốt bụng rồi Anh cho con vô nghỉ giờ với mẹ Chứ không á Con lỡ con gặp bọn cướp hay bọn thảo khấu Nó làm gì con Sao con chịu được Là lỗi của mẹ Là lỗi của mẹ tất cả con ạ à. Mẹ ơi ừ mẹ bị bệnh như vậy á Mẹ có khỏe chưa Mẹ khỏe rồi Thấy con là mẹ khỏe hẳn rồi con à Con lo cho mẹ lắm Mẹ cũng lo cho con lắm Gì vậy má Gì kêu vậy Nguyễn con gì vậy Xúc động quá con khóc quá Nam sinh xung nương hả Hay là con gái của mẹ Tôi Ánh Nguyệt Trời ơi, tự nhiên leo lên giường con trai tôi diễn rồi sao vậy trời Ôi trời đất ơi, tôi quên nữa tôi gặp được con gái tôi tôi mừng quá thôi mình về đi con dạ dạ mình ờ, về thôi mình về nha cô dạ, cô dạ. về đi con mình về ăn sáng đi con dạ dạ cảm ơn nha dạ mẹ mẹ mẹ đi cẩn thận mẹ ờ đã thiệt luôn á <laughs> mẹ cười gì vậy dạ Hả? con con vui má con vui, vui. gì dạ nhà bên đó bỏ lệnh giới nghiêm rồi vậy là thảo nguyên á không có bị ngủ ngoài đường nữa ờ vui hả bên bển bỏ lệnh giới nghiêm nhưng mà tao nè bây giờ tao ra cái lệnh giới nghiêm trong cái gia đình này nè gì gì vậy má mày thấy không con hường á bây giờ nó hẹn với thằng khoa nó đi hoài thâu đêm suốt sáng còn mày bạn bè tùm lum cũng đi suốt ngày còn ba mày hôm qua mấy bữa nay tao để ý rồi đi lúc nào cũng 11, 12 giờ đem về ha để tao chờ cửa hoài bây giờ tao ra lệnh là đúng 9 giờ mà cái gia đình này không ai về là tao khóa cửa cho ngủ ở ngoài hết trời ơi Oan gia